Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tin Tin, tin Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì um, hôm nay là cũng uh, một tuần rồi là từ khi um, mẹ chồng mình ờ, về Việt Nam ở chung với mình đó mọi người Thì mình cũng làm uh, một cái video với mọi người là tâm sự về những cái áp lực, những cái khó khăn hay là những cái vấn đề mà mình với mẹ chồng mình rồi với chồng mình á tại vì cuộc sống nó thay đổi nhiều mọi người nên là mình cũng ờ, làm một cái video à, ngồi đây tâm sự với mọi người tại vì á, thường thì à, mình không có tâm sự nhiều với mẹ mình á mình cũng không có gọi điện nhiều chỉ lâu lâu mình mới gọi điện về cho mẹ mình thôi hỏi thăm hờ mẹ sao khỏe không rồi cuộc sống nó mới quay cuồng quay cuồng nên mình không có nhiều thời gian hơn để dành cho mẹ mình mình cũng không có dám kể nhiều về uh, cuộc sống hay là về hiện tại mình có những vấn đề gì mình sợ mẹ mình lo mẹ mình cũng không có coi kênh youtube của mình đâu nên mình cũng uh, làm video để giống như là có một cái nơi để mình tâm sự để mình uh, trải lòng với mọi người thì uh, đó thì ở đây mình có một uh, dĩa mít nè thì mít này là mình đi ngoài chợ trước uh, mấy hôm mà mẹ chồng mình về đây á mình có mua mít cho cho mẹ chồng mình ăn rồi thì uh, à, mít đó là mít thái mọi người xong rồi um, cái hôm qua trên đường mình đi chợ mình mới thấy người ta bán mít vườn thì mít này là đúng là mít vườn đó mọi người tức là mít không phải mít giống thái mà giống như là mấy loại mít dừa hoặc là mít nghệ mà um, chín cây ấy mọi người tức là nhà trồng á mít nhà trồng á đó cái mình mới mua về cho mẹ chồng mình ăn thử mà mẹ chồng mình vẫn chưa ăn thử thì cũng còn nhiều đây nè thì mình mới lấy ra để làm video vừa ăn vừa tâm sự với mọi người á với lại mình uống thêm ờ, một ly sữa không đường sữa tươi không đường đó thì ờ, mình không thì sau một tuần ở chung với mẹ chồng mình thì cũng có nhiều vấn đề xảy ra thì ờ, nói chung là cũng có áp lực các mọi người với lại mình bị tâm lý nữa nên là thì mọi chuyện cũng đâu vào đó ổn thỏa rồi mình cũng uh, kiểu uh, suy nghĩ tích cực hơn thì ờ, thì trong lúc đó mình không có tâm sự nhiều với mọi người tại vì mình không muốn truyền năng lượng ừ, tiêu cực tới mọi người mình muốn làm một cái video nào đó ở ờ, bình yên ở kể chuyện cho mọi người nghe rồi ở quay những cái cuộc sống hàng ngày để cho mọi người coi thì nó sẽ vui hơn tại vì cũng có em gái họ của mình coi nữa rồi cũng có kiểu trong dòng họ mình cũng có một số ờ, người biết kênh youtube của mình á nên là mình không có có muốn làm một cái video buồn hay là một cái video tiêu cực rồi à, nói xấu ai hay như thế nào cả đó. mít vườn mít này hơi chín đấy mọi người hơi chín quá nên là nó mềm là nó không có giòn nhưng mà ngọt lắm luôn mình mời mọi người một miếng nha mít vườn này mọi người thì ăn sơ ngon mình thích ăn sơ của ờ, của mít vườn đó mọi người mình rất là thích ăn sơ cải luôn sơ cải thì ngon lắm hôm nay mọi người có thấy mình ờ, make up xinh xinh không đó là hôm nay ờ, bạn của chồng mình hôm qua là mình tức là mình có làm clip về um, mình làm barbecue bạn của chồng mình từ úc về chơi á tức là bạn của chồng mình cũng ở anh giống cùng quê với chồng mình luôn về Việt Nam ở và lấy vợ Việt Nam ở Đà Nẵng xong rồi hai người mới uh, chuyển sang Úc cách đây khoảng năm sáu tháng mọi người chuyển qua Úc ở để trải nghiệm để xem cuộc sống bên đó có tốt hơn không có thích hợp hơn không thì hôm nay anh bạn đó mới từ úc về việt nam chơi và về về nhà mình chơi ấy mọi người thì mình có làm barbecue là trong cái clip trước đó hôm nay thì là sinh nhật của bạn đó bạn chồng mình à, có đi ra ngoài quán bia quán ờ, quán bia để ăn sinh nhật đó mọi người nhưng mà mình không có quay clip lại tại vì nếu mà đi ra ngoài ăn á thì mình vừa ăn vừa chăm Peter rồi um, ngồi ở um, có mang theo cái xe đẩy cho Peter ngồi để mình có thể vừa ăn vừa cho Peter nhưng mà Peter nó quấy á rồi có chồng mình phụ nữa nên là làm cái việc làm video vừa nói chuyện mọi người nó khó lắm ví làm ở nhà thì à, mình vừa cho Peter ngồi trong ghế ghế ăn dặm á mọi người thì mình vừa làm video uh, rồi chơi ở trong nhà nó cũng dễ quản lý hơn còn ở ngoài quán thì nó hơi bất tiện nên là mình không có mang camera theo để quay để làm video nên là bây giờ mình về nhà mình đó đó là lý do sao mình make up xinh xinh để đi ăn sinh nhật xong sau đó mình về mình làm video mình à, tâm sự với mọi người tranh thủ à, cái make up xinh xinh này nè tại vì mỗi lần make up cũng cực với mọi người là mất khoảng tiếng đồng hồ xong rồi tóc này nữa tóc này là mình à, mỗi lần tắm xong là mình bôi wax lên là nó đẹp xong rồi sau một đêm mình ngủ là mình nằm cái lá xù nó cũng không xù nhiều mà nó nó cũng xù á mọi người nó không có được đẹp như là lúc mới gội xong nên là mình tranh thủ làm video để uh, tôn trọng người nhìn một xíu á make up xinh xinh nè nó là như vậy nên là mình tiện tranh thủ làm video tâm sự với mọi người à, có một dĩa mít thì ờ, mang ra để mời mọi người ăn cùng với mình <laughs> thì dĩa mít này cũng chắc cũng để được một hai hôm nữa để thì chắc mình cũng mời mẹ chồng mình ăn thử có nhiều món á mình làm hoặc là mình mua về để cho mẹ chồng mình ăn thử á mình cũng sợ mẹ chồng mình khó chịu hoặc là không có tự nhiên á nên mình không cái lúc mà mẹ mình chồng mình ăn thử á mình không có dám quay clip lại mình để cho mẹ chồng mình ăn tự nhiên hơn rồi bữa cơm gia đình ờ, giữa mình mẹ chồng mình và chồng mình thì mình cũng không có quay clip lại là à mẹ mình ăn món này món kia sao sao cảm thấy sao sao mình cũng không quay lại mọi người tại vì mình cảm thấy là mình để cho mọi người một cái không khí tự nhiên hơn á nên là mọi người thông cảm cho mình nhé à, ờ, để chắc bạn từ từ đi cho mẹ chồng mình quen với cái ờ, cái không khí với cái nếp sống cái nhịp sống ở trong trong gia đình á chồng của hai đứa mình á thì ờ, sẽ tự nhiên hơn hiện tại mẹ chồng mình cũng mới qua có một tuần thôi á nên là cũng chưa hiểu nhau lắm xong rồi mình cũng bị sốc văn hóa rồi mẹ chồng mình cũng bị sốc văn hóa rồi uh, mẹ chồng với nàng dâu chưa có kết nối được á nên là cũng có nhiều áp lực căng thẳng rồi uh, không biết nói ra làm sao mọi người nên là cũng uh, cũng khó cần thời gian đó mọi người thì trong cái clip mà mình làm nè uh, mình uh, lo lắng mình kiểu nàng dâu lo lắng khi mà dâu việt lo lắng khi mà làm uh, uh, mẹ chồng anh bán nhà để qua Việt Nam sinh sống á thì mình có mình có trong lúc đó mình có nói là mình sẽ uh, mình đi làm nếu mà mẹ chồng mình chăm được Peter á nhưng mà hiện tại là ừ, mẹ chồng mình cũng hơi yếu mọi người nên là cái việc chăm Peter nó cũng khá là vất vả tại vì mình vừa phải nấu cơm chăm lo cơm nước để cho bà ăn đủ bữa chứ không mình cũng chưa biết là bà ăn uống ra sao nữa bà ăn đồ Việt Nam được nhưng mà nếu mà ăn cơm mỗi ngày là bà sẽ ngán đó mọi người thì mình cũng có làm video chia sẻ mọi người là bà ăn cơm mỗi ngày là bà ngán thì cái đó là mình mình mình hiểu tại vì người Việt Nam mình thì ăn cơm được nhưng mà bà là ở bên ờ, nước Anh thì chỉ có ăn khoai tây hoặc là ăn thay đổi mọi người nếu mà hôm nay ăn cơm thì mai phải ăn bún hoặc là bữa trưa ăn cơm thì bữa chiều ăn mì hoặc là ăn bún nói chung là ăn cái gì cũng được đơn giản không cần phải phức tạp pha một gói mì tôm ăn cũng được hoặc là mua mì sandwich về ăn với tê cũng được đó nó là như vậy nhưng mà mình phải đảm bảo là có đủ đồ ăn cho bà mọi người nên mình cũng lo nhiều cái tâm lý đó mọi người bị căng thẳng tâm lý mình có tâm sự với bạn mình thì bạn mình kêu là do mình lo lắng nhiều quá bị ờ, tâm lý á stress tâm lý chứ không phải là do do từ bên ngoài tác động từ bên ngoài à. đó thì tâm sự với mọi người là mình cả chồng mình cũng bị căng thẳng lắm mọi người tại vì chồng mình mẹ chồng mình qua cái làm chồng mình phải vừa chăm sóc mẹ chồng tức là à, vừa chăm sóc mẹ ruột rồi vừa phải lo cho mình vừa phải lo cho Peter ờ, mình thì cũng không phải lo gì cho mình nhưng mà ý là cứ lo lắng là mình có có có Ờ, có ở được không rồi uh, có buồn gì không rồi uh, mấy lúc mà ví dụ uh, cả nhà đi ăn đúng không thì mẹ chồng mình ngồi ăn chồng mình ngồi ăn thì mình phải đút cho Peter ăn phải chăm cho Peter ấy xong rồi chồng mình cũng để ý là ở um, có một mình mình chưa ăn xong rồi tuổi thân á cái chồng mình cũng ráng ăn nhanh xong rồi để chăm Peter cho mình ăn thì nói chung là chồng mình cứ lo lắng như vậy á thì mình cũng thấy tội nghiệp cũng thấy thương tại vì cũng áp lực chứ không phải là là là là có mình mình áp lực bà cũng bà về đây bà phải quen với nhịp sống của Việt Nam về ngôn ngữ về việc đi lại rồi về giờ giấc á rồi thời tiết đó mọi người nhiều cái khó khăn lắm đi lại đó nên bây giờ bà già rồi bà phải qua một môi trường mới để sống khó khăn thật sự luôn á cũng tội nghiệp bà bây giờ mình mới nghe tiếng xe thì chắc là mẹ chồng mới lại chồng mình về đó mọi người thì thì thôi mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây à, mọi người có bình luận hay là có thắc mắc hay có gì ủng hộ cho gia đình mình một đăng ký nha và cho mình một bình luận để góp ý cho video mình được ừ, hay hơn nha à, ờ, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của tin tin cuộc sống sài gòn nha bye bye